Chào các bạn, chúng ta đang chuẩn bị xem một trận đấu mà sẽ chiếm rất nhiều sự quan tâm từ phía các cổ viên bóng đá khắp mọi nơi và chắc chắn là có cả của chúng tôi nữa. Hãy nhìn đám đông khán giả trên khán đài sân vận động trông họ hết sức cuồng nhiệt trước trận đấu này. Sau đây sẽ là màn chào cờ và quốc ca của cả hai đội. Và sau đây sẽ là cuộc ca của đội khách trọng tài chính điều khiển trong trận đấu ngày hôm nay sinh năm 1969. Ông trở thành trọng tài cấp FIFA năm 1996. Ông có một vợ, hai con, ba bồ và một điều thú vị nữa đó là ngôi nhà hiện tại của ông có số nhà là 6969. hiệp 1 đã được bắt đầu Không được Alexis Sanchez Không được áp sát vẫn tiếp tục đi bóng một tình huống đòi hỏi tốc độ chờ đợi sự khác biệt tiếp tục đi bóng ý đồ là rất hay đọc tình huống quá hay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 ngờ được tạo ra với những quả chọc khe quá hay nguy hiểm được chuyền Vidan qua rồi khó khăn đã qua rồi không được Nửa thời gian thi đấu đã trôi qua và cuộc so tài vẫn đang rất cân bằng, hoàn toàn không có dấu hiệu của việc sẽ có đội bứt lên. Rất tốt. Đó là một truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ. Không có gì khó khăn cả.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 trong một trận đấu lỗi rồi Isla Các hậu vệ vẫn đang giữ được cự ly rất tốt Orellana sẽ có một tình huống ném biển chuyển hướng quá hay tiếp tục đi bóng anh đã cố gắng làm một điều gì đó nhưng nó đã phản tác dụng một pha vô tình đã phản lưới nhà Không biết là cầu thủ đá phản đến nhà Anh ta đã nghĩ cái gì trong lúc đó thế họ thường gọi anh là một lá chắn thép có vẻ là thế thật tình huống bóng lót quá tốt sút xa không vào những gì diễn ra đúng với ý đồ đúng như những gì toan tính đúng như những gì mong muốn có khoảng trống có đất diễn có những bước chân di chuyển nhưng đâu rồi sự chính xác trong kỹ năng dứt điểm vào bóng rất nguy hiểm trọng tài đã rút ra một thẻ vàng phản công cú mở bóng nhanh sang bên phía cánh phải